Ok xin chào tất cả anh em đang xem video nha à, Lần này thì Khải sẽ cho anh em xem lại set đồ này em ơi Đây lần này sau khi đấu giá thêm cặp vô danh này nè Đó hai kỹ năng cũng có Thì anh Cún đã thay đổi qua gia truyền Phòng thủ lý Chú Phượng Các phun Và hiện tại đang sử dụng 5 món kim môn phái nè. Hiện tại đang sử dụng 5 món kim môn phái Đó mắt đọc hoàn toàn nha nam Áo mát vào tay cũng tương đối Đao cũng tương đối mát luôn à, Đai ô lung Nóng thủ của lý và mang một món kháng họ đỡ trụ cái bang nha nam tại vì nếu mà không mang cái, cái món kháng họ này thì kháng họ chỉ có năm máy thôi đánh không lại nè mà đó lần này đánh gặp cái bang này mà gặp cái bang bỏng ok rồi cho hai bù rồi nè hai bù rồi nè ôi mà chưa kịp cái băng bóng này khỏe quá cái băng bóng này đóng hai cái chết nè chịu rồi à đúng cái băng bóng nên nãy khải cũng nói nè nếu mà khán hỏi càng thấp càng chết sớm nữa vừa đam hai cái chưa kiện thua quất hai cái chết rồi thả ra cái chết liền luôn nè hôm trước anh em có những video trước thì khải đã thắng những cái băng bình thường nè cũng sẽ đồng băng cũng là bao tay với áo này nọ khải vẫn thắng đối gặp cái băng này đặng móc anh em ạ à. 38 trời ơi hai cái chết liền bóng hồng kim phá kiểu này quốc mình hai cá chất luôn chị không nói <coughs> đây anh em cái băng bóng mất ộp gặp chúng cái băng này thì khai biết chắc chắn là khó đánh rồi <laughs> mới có được hai bùa chưa kịp đa mình nhiều nữa thôi nhồi máu này nhồi máu này đó hết mười mấy mình máu phần chất đấy nha xếp đồng bang mắt ộp hồng mỹ 18 năm này chưa bắt lắm 30 kháng băng 28 kháng họ kháng tất cả 4 cái băng này khỏe quá hàng nhiêu hàng 53 hạng 53 thì cấp khoảng tầm 152 ạc này là bên xe vực cũ nha nè những ạc này thì mắt bí tịch mật tịch hết rồi chắc chắn bên em là ạc này chắc chắn phải hơn mình những uh, cuốn bí tịch từ 1 đến 10 10 đến 2 10 đến 25 tại vì bên xe vào đó những cuốn đó rất là nhiều họ nút khá là mát còn bên này chưa có mà nút nữa bên này chỉ có 1 đến 7 thôi 10 đổ lại thì khá là hiếm từ cuốn 11 trở lên thì sợ không có trong ạc này gặp ạc này thua chấp nhận không thể nào mà chủ nổi hai đam sao mà đánh được Tại lúc này phòng thủ khả được 75 cộng 5 mà nè Đúng không? 75 cộng 5 mà hai bóng cũng chết Chịu rồi Tuần đầu cố gắng cắt cắt chín ít rồi dành quanh bùa mà không yên thua nè Dồn cái chất luôn Đúng rồi Pha như rồi định dồn nè nhưng mà không kịp Khải đứng cách buồn cái này Anh hai bình máu rồi gần chết rồi Má các bạn này khỏe gơ luôn nè Đóng hai cái chất liền ok làm chẳng sâu anh em ơi ăn sâu còn những cái băng thường thì đánh vô tư nè anh em xem đợi khai tới nha hãy tiếp tục chẳng hạn nhé đồ ông à, ông, ông lạ mất lương thiếu lâm đánh gơ thì hai mươi mấy thua hai điểm không ai chửi ông nữa quá ngơ rồi game over là là là, là, là mai anh bảo đúng không ta ok game mai anh bảo nhận 7 trong số hoạt động tốt không thiếu buổi nào 4 buổi đầy đủ luôn và một buổi công thành thì công thành thì hôm trước phát rồi đó sau công thành lại phát rồi đó là không tính thành 7 buổi 4 buổi thì thành uh, ờ, 8 công 8 công mà nhận được 7 công rồi nhưng là full đó hoạt động tốt không thiếu buổi nào anh, anh ờ, Đông Phương Bài Đông Phương Bài cũng hoạt động tốt không thiếu buổi nào 700 xu em hôm qua mà cộng cái gì anh lương cảm gì đợi tới anh đây đợi em tới nha cái đó từ từ nha để em chặn liên đấu này nè gặp ai đây tăng thái tử đường môn ok đợi em chút em sớm đường môn rồi nè <laughs> tăng thử đường môn tăng thái tử đường môn tăng thái tử đường môn cho cái bùa này nằm chạy đâu mới chạy đâu mới chạy đâu mới chạy đâu mới chạy đâu mới chạy đâu bố Tròn cái bùa này Chạy đâu Em phát được một em phát anh Hải ơi Em phát được anh Hải ơi Em phát được Thúy Yên Rồi này Chạy ở đâu con sâu Chạy ở đâu con sâu Khép góc à Khép góc chúng tôi Khép góc của chúng tôi Xong anh em đường môn này đánh nhanh rồi Tiếp tục đằng sau anh em ơi à, Đây anh em ơi Để cho anh em xem là sẽ đồ đường môn lúc đấy trong gặp đường môn thì cứ cố gắng cách được bùa là chém hai ba đau và chết thôi sẽ đồng ba rồi nên đó thương bằng khá là đẹp 29 29 19 30 và tay thủ lý chậm uh, thân pháp họ đẹp nón sáu dòng đẹp luôn áo sáu dòng đẹp luôn giày thì chón kháng họ cũng ok luôn không gì phải chơi thiếu dòng sinh khí thôi đai lưng băng hàng à, ờ, nỏ 20 41 đó rồi ok anh em chúng ta vào tiếp tục trận tiếp theo anh em. Thằng này thì hạng 13 anh em. Này hạng góc khá là cao, 154. Đỡ mà nói thì đường môn đánh đêm độc thì khó lắm, khó đánh được đêm độc lắm. Rồi, tiếp tục trận tiếp theo anh em ơi. Anh em đang xem cho một like chia sẻ chơi anh em ơi. Hiện tại tối nay 4 trận nữa thôi Ngày mai còn 10 trận nữa là xong quyết định tốt Mà không biết như thế nào nè mà Căng quá tại có một số cầu thủ các quá thiếu lâm là bất lương với lại vừa rồi anh cái bàn vạn sơ tây duyên thì gặp hai người đó chấp nhận nè mà hồi chưa hồi nãy cũng có gặp một nghe mi một một tốc độ đánh một một luôn em ngập bọn nghe mi này nhẫn kỹ năng này là ông cắn thêm phi càng khôn này nọ là đặt một tốc độ đánh luôn nhưng mà khá là may mắn mình lại ăn được nghe mi đó nè nói chung là không biết như thế nào nhưng mà cảm giác trận đó khá là may mắn đi sơ đồ ok rồi nghe mi Chu chỉ nhược Cái này nghe mi nè Đó Mấy nghe mi này thắng một cách rất đơn giản thôi nè Còn mấy nghe mi kia có nón nghe mi vô ma á Thì nó có thời gian rút độc này nọ nè Nó giảm bớt cái hiệu ứng đam á Nên là khó khó đánh thì còn Mấy nghe mi mà bằng đồ xanh như thế này đánh tốt nè Đồ tím bình thường như này đây nói nãy nghe mi một là đây Này hồi chưa thắng này Hồi chiều thắng chứ Đó kỹ năng này là G Đó nhưng mà mới thắng một trận thôi vẫn còn cố gắng dài dài nè em ơi chứ không thể nào mà chủ quan được người mi là đạt một 101 á không thể nào chủ quan được đây người mi đọc cô cờ bại đây ông này gặp ông này cũng hơi bị mệt mỏi á à vũ khí tím sao mãi không thấy nọ tím hả ừ server không thấy luôn anh ơi hello dụ dụ ok dụ ơi khả năng sơ đồ cho dụ dụ xem này cũng như anh em xem này. đó là người mi trung tâm này toàn người mi chủ đạo này em ơi người mi nhiều vải đá luôn số cô độc là 5 độc số cô độc là 5 độc 5 độc đào top 30 5 độc đào <coughs> hai tấn cũng ngàn mươi cho hôm nay nhiều cao thủ ạ nó mót cái bang ui cái bang hàng tám được đồ nè kiểu mấy cái bang này cũng sợ lắm anh em à khá là thốn <coughs> màn hình nhìn sao mờ vài khải đặng mai ờ, update lên ờ, cái cái cấu hình ờ, lộn update lên cái cái cái cái, cái cái phần ờ, chỉnh sửa của YouTube á, chỉnh lên ờ, chế độ Full HD là xem được mà. Hiện tại Khải vẫn đang live Full HD anh em vẫn xem bình thường mà do chất bên mạng của đặng Mai hơi yếu á. Nó sẽ bị giảm cái cái cái cấu hình ờ, xuống. Rồi, tiếp tục biết gặp ai đây. <laughs> giờ gặp lại á ờ thường nhắc hay cần linh lắm mà tôm càng xanh con long đao con long đao nè long đao hàng 42 <clears throat> bài bị sát ở đường môn này à đây hưng yên hưng yên này vậy ôi Hưng Yên cờ lon rồi Ui không phải cờ lon nghe mình kiếm cái gì đây Cái bàn này mà ấy chà chà Cái bàn, bốn cái bộ này đó vô bộ A thiên nhẫn thiên nhẫn thì vô tư này mà thiên nhẫn tầm này kháng hỏi 75 cộng hạ, cộng như thầy chịu rồi rồi thiên nhẫn thì ok thôi đó tùy theo trận đánh em không trận này không uống mình máu luôn chỉ cần nhòi hai bình máu lúc đầu thôi là khả thắng rồi còn tùy trận mình phải nhòi từ lúc đầu thì mình mới đánh được người ta còn như trận vừa rồi thì khải vẫn tự biết là ăn chắc rồi nhưng mà vẫn uống hai bình máu đó nè thấy chưa chứ đâu phải mình chủ quan đâu không bao giờ chủ quan đâu thắng thiên nhẫn ok 31 thua xấu cố lên em ơi 17 11 trận nữa thôi 11 trận nữa nếu mà thắng hết thì ok sẽ lên tấm 1 đó đó vậy thôi hiện tại tấm 1 thua 9 rồi 11 trận cuối cùng nè sẽ lên tấm 1 cố lên nha anh em anh em chúng ta cùng cố lên nha Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào ờ, nút thông báo bên cạnh để trực tiếp theo dõi những buổi livestream từ kênh youtube của Khải vào lúc 7 giờ 15 phút tối hàng ngày nha mọi người <clears throat> Khải sẽ livestream ờ, thường ngày vào lúc 7 giờ 15 phút tối hàng ngày nha anh em Anh em xem thì đừng ngần ngại cho Khải một like đăng ký kênh luôn nha Nói chung anh em thích series ờ, anh em đọc này thì cứ ủng hộ Khải Khải sẽ cố gắng Đến mùa nào thì Khải sẽ làm mùa đó cho anh em xem Cho vui ờ chắc đặt đó vào lấy kinh nghiệm phong vũ rồi ok vô trận cuối cùng của ngày hôm nay nè mày ôi sao mất một bình máu rồi à? từ từ đổi lại rồi có hai máu lộn lộn uống sao mất một bình máu rồi thủy tinh luôn là phố hồng kim rồi vô lại tuyết phủ vây trường bạch một mình áo lao trong gió sương phiêu bạt giang hồ chỉ thế nhân chưa bị yên lửa binh còn cấp chốn vì giang sơn chi trại ta không thể tha cơn tung bay giờ phong anh dương soi hoàng cao ngựa phi nhanh vui chôn nguy không mà chính ta bao giấc mơ bài nào trên bàn trời chất ngất đời anh võ lộng dân thiên hạ chi tổ nói gặp ai đây gặp ai đây <laughs> gặp là huấn lương vàng sợ tự nhiên gặp ai đây ôi thôi xong má à, gặp chúng thiếu lâm nữa chịu rồi má à, gặp chúng thiếu lâm chịu rồi nè mà chết chết chết chết chết chết chết chết chịu luôn sao mà đánh âm chịu luôn rồi à. sao đánh nè thiếu lâm canh mi ui sao chết cho nhanh cầm đau hồng kim hết muốn đánh nè nãy nhìn là biết chịu rồi chịu <laughs> nói chung là có đánh cũng được không đánh nó mất thời gian nữa mất thời gian mình chả làm được gì tại vì mình xác định thua rồi chịu hai đau chấp ba cái thiếu lâm này vẫn đặt uh, tóc này nè ba cấp này ba cấp <laughs> chịu ok nè ơi kết thúc trận liên đón ngày hôm nay nè ơi gặp gì hơn là hả chịu rồi không có làm được gì rồi. nhìn hết muốn đánh rồi nữa khác nhiều làm cũng lương đâu mất thời gian em ơi hôm trước câu đam câu đồ đỡ cố gắng test với lại vết thương lương thử mà không ổn thôi bỏ đỡ mất thời gian tại vì mình càng câu kéo mình càng mất thời gian của mình anh chắc chắn là mình sẽ thua rồi nhưng mà mình càng câu kéo mình mất thời gian của mình thôi nhìn thấy thua chắc không rồi à. gì mà chưa kịp uống máu bụp bụp bụp chết chịu rồi bó tay <laughs> đã kẹp góc chạy rồi á chạy vào góc đó bụp bụp bụp bụp chết đạt tóc anh em tại vì thứ năm nó đạt tóc rồi ba cấp này nó đạt tóc chịu rồi khỏi chấp nhận thôi khải nhìn vô là khải biết thua rồi không đánh nổi rồi giao dịch đồ vậy anh em ơi rồi, ok anh em ơi nói chung hôm nay thua thì thua hai cao thủ khỏe quá các bạn bận vip lại thiếu lầm quá vip thì chấp nhận rồi, rồi anh em xem video đừng quên cho khả like chơi nha anh em ơi